giá tăng rất là đột biến cũng như là rất là tiềm năng và vị đất trên tuyến đường này nó cũng khác so với vị đất ở trên những tuyến đường khác là vị đất nó ít hơn trên giá nó sẽ khan hiếm hơn và ngày hôm nay mình muốn review cho cả nhà một lô đất có tổng diện tích là ngang 20 dài 50 tổng là 1.000 mét vuông nha cả nhà và đây chính là lô đất mà mình muốn giới thiệu cho cả nhà đây ạ à. lô đất này là mình muốn giới thiệu cho cả nhà nha rồi tính từ mốc này đi vào mốc bên kia là ngang 20 mét nha cả nhà đó cả nhà thấy ạ à, ngay móc bên đó kia ngang ngang kia 20 mét đây này. À, ngang 20 mét rồi như vậy thì à, sâu sâu nha là 50 mét thì tổng là 1.000 mét vuông tổng là 1.000 mét vuông nha cả nhà và giá bán là cực kỳ hấp dẫn giá cực kỳ hấp dẫn đó là 4 tỷ 800 triệu và cái nhà muốn biết thêm thông chi tiết về lô đất này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 à, mình xin bật mí thêm lô đất này hiện tại lên thổ cư được nha và giá giá lên thổ cư thì cả nhà hãy liên hệ cho mình bên cạnh đó là mua công chứng ngay nha cả nhà rồi cả nhà muốn biết thêm thông chi tiết thì hãy gọi cho mình theo số 0972 332 894 để cập nhật những thông tin tất cả những lô đất tại khu nghiệp VKMX và những lô đất tại tuyến đường tuyến số 3 này rồi hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ à. xin chào và tạm biệt